chúng mình sẽ cùng nghe cô kể câu chuyện giấu cầy. Và cũng giống như những lần nghe kể khác, nếu các con chưa tự tin lắm, chưa thể nhớ được phần nội dung, các con cùng theo dõi cô kể và phần thông tin trên màn hình. Nếu đã chắc chắn rồi, các con hãy nhắm mắt lại, nghe cô kể và cố gắng nhớ phần nội dung của câu chuyện nhé. Các con sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu nhé. Dấu cầy có một người đang cày ruộng thì vợ gọi về ăn cơm. Thấy vợ gọi giết quá, bác ta hét to trả lời. Để tôi giấu cây cày vào bụi đã. Về nhà, bác bị vợ trách. Ông giấu cày mà lạt to như thế, kẻ gian nó biết chỗ, lấy cày thì sao? Lát sau, cơm nước xong, bác ta ra ruộng. Quả nhiên, cây mất rồi. Bác ta bèn chạy một mạch về nhà, nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai bác ta mới ghé sát tay vợ thì thào nó lấy mất cây rồi đây là câu chuyện trích trong chuyện cười việt nam nào các con vừa nghe cô kể chuyện rồi bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu lại phần nội dung câu chuyện để con có thể nhớ và kể lại câu chuyện này nhé chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua hệ thống câu hỏi câu hỏi thứ nhất bác nông dân đang làm gì con trả lời được rồi đúng không bác nông dân đang cày ruộng Câu hỏi tiếp theo này. Khi được gọi về ăn cơm thì bác nông dân làm gì? Bác nông dân đã rất cẩn thận vì không muốn phải vác cái cày nặng về nhà cho nên bác đã tìm cách để giấu cái cầy vào trong bụi.